bà ấy ngủ rồi, bây giờ tốt nhất đừng làm phiền bà ấy. Và lại tôi cũng có chuyện muốn hỏi thăm cô. Cứ hỏi, cậu giúp tôi việc lớn như vậy, chỉ cần chuyện tôi biết nhất định sẽ nói hết với cậu. Chuyện là vậy. Thì ra là vậy, vậy cậu đúng là hỏi đúng người rồi. Không lâu trước tôi vừa nhận được một bình thác mua đồ của ma túy Lê Minh. Chẳng lẽ là cô làm thuốc điều trị hóa cho họ? Nghĩ gì vậy chứ, chút giới hạn này bà vẫn còn có. Hơn nữa làm sao tôi làm ra được từ đó chứ? Nhưng tôi biết đại khái